Rồi ok mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video á là mình sẽ à, cài đặt lại cái app em sai các bạn. Thì đa phần á à, em sai này á, là nó sẽ à, hỗ trợ cho cái em kim dịch vụ cái app chuyển tiền nha các bạn. Thì hai cái này đi chung với nhau nha. Thì một số lỗi hay là một số cái cái khó khăn thường gặp á khi mà mình sử dụng em sai này các bạn thì à, các bạn thường hay à, đổi thiết bị nè thì khi mình nhập vô nó sẽ kêu mình kích hoạt lại ha hoặc là mình à, bị khóa cái app em sai này do mình nhập sai mật khẩu nhiều lần đó hoặc là mình nhập sai nhiều lần á, thì nó cũng bắt mình reset lại các bạn hay là các bạn cập nhật chương trình thì mình cũng phải reset lại cái em sai này và mỗi lần reset thì nó kêu mình kích hoạt như vậy và muốn kích hoạt á, thì các bạn phải xong tin nhắn và một thì à, các bạn phải biết cách soạn tin nhắn mới làm được thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn soạn tin nhắn để mà một là reset lại cái app em sai này hoặc là mình à, mở khóa cái app em sai này do mình nhập sai nhiều lần hoặc là các bạn đổi điện thoại qua một thiết bị mới thì nó cũng kêu mình à, kích hoạt lại thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn thực hiện cái các cái thao tác này ha mời các bạn theo dõi video của mình ha mình bắt đầu vào video các bạn rồi ha giờ thì mình sẽ bắt đầu mình vô tin nhắn nha các bạn thì à, chỗ soạn tin nhắn ha các bạn à, chỗ đến nè các bạn soạn đến là 8149 giúp mình ha đó 8149 nha các bạn đó rồi xong ha còn ở bên dưới chỗ soạn tin nhắn ha các bạn soạn tin nhắn giúp mình nha đó là mình sẽ soạn là m s i g n là em sai nha các bạn đó các bạn cách cho mình một cái nha khoảng trắng nha đó rồi xong các bạn nhấn vô chữ reset nha đó rồi các bạn ờ, cách cho mình một cái nữa đó rồi tiếp tục là các bạn sẽ ờ, nhắn cái ờ, user của mình đó cái user nha các bạn cái user của em sai nha các bạn đó rồi xong các bạn cách cho mình một cái nữa rồi các bạn nhấn cái số chứng minh của mình hoặc là cái căn cước của mình vô ha đó thì ở đây mình sẽ dùng căn cước nha nên mình sẽ nhắn cái căn cước của mình vô đó xong thì à, các bạn à, nhấn gửi đi giúp mình ha đây đang gửi đi ha các bạn lưu ý giúp mình là phải soạn đúng cú pháp thì nó mới báo ờ, thành công các bạn đây nó báo mà mình đã xác thực thành công ha xác thực lại em sai thành công là nha các bạn thì, thì nó kêu mình là quý khách vui lòng vô kích hoạt nè để sử dụng lại cái em sai đây mình sẽ thoát ra mình sẽ vô em sai nha các bạn đó rồi ở bên dưới có chữ kích hoạt mình nhấn vô thì nó đưa mình tới uh, à, tan chủ là em banking nha các bạn đây mình sẽ đăng, à, đăng nhập mật khẩu em banking của mình vô ha đây để mình đăng nhập vô các bạn ở đây mình sử dụng vân tay nha đó thì các bước để nó kích hoạt lại nè các bạn thứ nhất á, là nó sẽ gửi mình một tin nhắn sang quan tay đầu này ha thì mình hồi mình lấy à, mã số 8 số đó đây bước thứ nhất là mình sẽ đăng nhập em sai bước hai mình sẽ bấm vô kích hoạt mình mới làm hai bước rồi và bước thứ ba là quý khách vui lòng đó à, hoàn tất các bước trên em sai ha đó còn bước thứ tư là bạn bấm theo về trang chủ đó là xong ha rồi rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình thực hiện ha mình sẽ nhấn vô chỗ ờ, chữ kích hoạt ở bên ờ, góc phải nó nè các bạn nhấn vô đó các bạn nhấn vô cái test vô cái chỗ cái mũi mũi tên ha đó, các bạn test vô chỗ này giúp mình ha đó xong rồi nó sẽ kêu mình nhập cái mã cái ờ, mã gồm 6 số nha 6 số mà tin nhắn công Sacombank nó gửi về cho các bạn thì mình sẽ thoát ra mình vô tin nhắn à, Sacombank mới nãy đó ha rồi mình sẽ mở cái tin nhắn này lên ha đây là tin nhắn Sacombank mình sẽ lấy 6 số này các bạn 6 số mình đã phanh ô vuông đỏ nè đó rồi mình sẽ lấy 6 số này mình nhập vô nha quên mình lấy 8 số mình nhập vô các bạn cái này gồm 8 số nha rồi bắt đầu mình sẽ đổi mật khẩu em sai mình lại như hôm qua các bạn thì cái mật khẩu em sai nó mới có 6 số các bạn thì mình sẽ à, nhập hai lần đó, mình sẽ nhập 6 số nha rồi bên dưới mình cũng nhập hai lần như vậy. bên dưới mình cũng nhập 6 số nha các bạn đó rồi xong các bạn chép vô là chỗ ờ, cái mũi tên giúp mình là được rồi mũi tên bên dưới nè ở dưới góc rồi các bạn nhấn chép vô kích hoạt đó mình sẽ lấy mật khẩu thử cho các bạn xem đó mình sẽ dùng vân tay nha các bạn có bạn thì sẽ nhập mật khẩu con số nha mình sẽ mình sẽ dùng vân tay luôn các bạn đây nó có mã số nữa các bạn rồi giờ mình sẽ vô mình để mình chuyển tiền ờ, thử có được không nha các bạn đây mình sẽ vô em banking của mình đó mình sẽ chọn à, một số tài khoản để mình chuyển nha đây đến đây mình đăng nhập mật khẩu vô ok giờ mình sẽ vô chuyển tiền đó mình sẽ à, chuyển uh, trong Sacombank luôn các bạn mình sẽ chuyển vô số tài khoản của mình luôn à, rồi đó. mình sẽ nhấn vào bằng em code rồi mình sẽ thoát ra mình vô em sai mình lấy mật khẩu nè đó. rồi đó, mình sẽ lấy mật khẩu 6 số này mình nhập vô thôi các bạn còn đã chuyển đi nè đây mình nhập 6 số này vô rồi ok hết các bạn đây nó để báo mình chuyển thành công nè các bạn rồi các bạn để ý dùm mình ha thì à, cái chỗ mà nó kêu mình nhập cái à, cái sòn tin nhắn là em sai rồi xong cái à, cái reset xong rồi tới user các bạn cái user cái user của cái em sai này nha các bạn chứ không phải cái user của cái em bên kia nha bạn vô lưu ý giúp mình ha cái user của cái em sai đó mọi cái em sai đều có user hết là khi mình đăng ký cái app này đều có user nha các bạn các bạn phải nhớ cái đó thì mình mới được rồi xong cái là cái bạn tới số chứng minh mình thôi À, thì à, đây là cách mình để mình à, reset lại cái à, em sai ha còn các bạn nào muốn kích hoạt em sai ha hay là muốn à, khóa cái em sai của mình hay là muốn mở khóa cái em sai của mình thì các bạn làm theo cú pháp của mình ha mình đã có để cái, cú pháp ở bên à, bên dưới này nha thì các bạn làm theo cái cú pháp của mình như cách mình làm là được nha các bạn rồi chắc mình cũng xin phép khép video đây ha cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình nha